em thân mến, bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần practice test, là đề kiểm tra cho bài số 6 nhé. Và trước khi mà chúng mình cùng nhau làm practice test của bài số 6 này, thì các em hãy cùng tìm bản mềm cho bài kiểm tra này, cho đề kiểm tra này ở trên mục tài liệu miễn phí trên trang web toliha.vn. Sau đó chúng ta sẽ in bài, in đề kiểm tra ra này, chúng ta sẽ làm trước một lượt, rồi sau đó chúng mình sẽ quay lại và xem video này để cùng chữa đề với cô nhé. Như vậy thì chúng ta sẽ càng củng cố được kiến thức vững chắc hơn và các em sẽ càng nắm bài được tốt hơn. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu với đề kiểm tra ngày hôm nay. Exercise number one, Bài số 1. Choose the word with the underlined part pronounced differently. Bài số 1 là một bài phát âm. Chúng ta sẽ chọn từ mà có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. Và như thường lệ thì chúng mình sẽ có một vài giây để chúng mình suy nghĩ, đọc to các từ các phương án lên, sau đó các em sẽ chọn ra đáp án của riêng mình trước khi cô đưa ra đáp án chính xác nhé. So number one. Vậy trong bốn đáp án của câu số 1 thì đáp án nào là đáp án có từ gạch chân được phát âm khác với các đáp án còn lại? Ok, so A, câu A đó là decorate. Decorate B. Calendar calendar C. Celebrate celebrate S and D. Clean clean Vậy đáp án của chúng mình trong câu này chính là đáp án C Đáp án duy nhất mà chữ C được đọc là S, đúng không nào? Còn lại A, B, D thì chữ C đều được đọc là K. Do đó ta chọn C. Number 2. Câu số 2. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ thật là cẩn thận để xem đâu là đáp án mà các em cần phải lựa chọn cho câu hỏi này. Ok, chúng ta sẽ có A. Shopping. Shopping. Sh. B. Sugar. Sugar. Sh. C. Sure. Sure. Sh. Và đi đó là summer. Summer. Đáp án của chúng mình trong câu này sẽ là đi đúng không nào? Là đáp án duy nhất mà chữ S được đọc là s nhẹ. Còn lại đều là những âm sh nặng. Shopping, sugar, sure. Nhưng từ đi là summer. Number 3, câu số 3. Các em sẽ chọn đáp án nào trong câu số 3 này? Các đáp án của các phương án của chúng mình bao gồm A. Center B. Special Special C. Decide Decide S, And D. Rice Rice Vậy đáp án chúng ta cần phải lựa chọn trong câu số 3 chính là B. Sh đúng không nào? Còn A, C và D thì các từ gạch chân đều được đọc là S nhẹ. Còn từ còn chữ C của câu B là sh nặng. Number 4, câu số 4 thì sao? Các phương án chúng ta có trong câu số 4 là A. Present Present Z. B sound, sound. S, C, sweat, sweet. S và D, season, season. S. Vậy đáp án mà kem thấy là phần gạch chân có cách đọc khác với các từ còn lại chính là đáp án A đúng không nào? Chữ S được đọc là Z, còn B, C và D thì chữ S đọc là S nhẹ. Number 5, câu số 5. Các phương án của chúng ta trong câu số 5 bao gồm A. Blossom Blossom S. B. Chess Chess S. C. Messy Messy S. Và D. Discussion Discussion Sh. Vậy âm khác với các âm còn lại chính là D. Discussion đúng không nào? Discussion là cuộc thảo luận. Chúng mình có hai chữ S được đây được đọc là sh, nặng còn lại hai chữ S ở đáp án A, B, C đều được đọc là S nhẹ. Blossom, Chess và Messy. Okay, exercise number two. Choose the word whose main stress is placed differently. Bài số 2 là bài tập về trọng âm. Chúng ta sẽ xác định trọng âm của từng từ và xem là từ nào có trọng âm được đặt ở vị trí khác với các từ còn lại nhé. Và cũng giống như bài số 1, các em sẽ có một vài giây để suy nghĩ trước khi cô đưa ra đáp án. Vậy đáp án trong câu số 1 của chúng mình là Alright, A, blossom Blossom trong âm của chúng ta rơi vào âm đầu tiên là blot Blossom B, calendar Calendar Cũng là rơi vào âm đầu tiên, ca Calendar Chúng ta sẽ đọc âm ca cao hơn so với âm lender một chút. C. Celebrate. Celebrate. Cũng là âm đầu tiên. Ta sẽ lên giọng ở âm đầu tiên này và xuống giọng ở các âm tiếp theo. And D. Pagoda. Pagoda. Trong âm của đi lại rơi vào âm thứ hai là âm go. Pagoda. Sau đó đương nhiên rồi chúng ta sẽ chọn đáp án D. Câu số 2 nhé. Number 2. Đáp án của các em trong câu này sẽ là Ok, A. Furniture Furniture Furniture có trong âm rơi và âm tiết thứ nhất là fur Relative Relative cũng rơi vào âm tiết đầu tiên C. Tradition Tradition trong âm rơi và âm tiết thứ hai là D. Tradition Và D. Apricot apricot. Trong âm rơi và âm tiết thứ nhất là a, apricot. Sau đó thì các em thấy là C sẽ là đáp án mà các em cần phải khoanh vào đúng không nào? Là từ duy nhất có trọng âm rơi và âm tiết thứ hai. Okay, now let's move on. Exercise 3, choose the best answer. Chúng ta cùng chuyển sang bài số 3 nhé, là bài chọn đáp án phù hợp nhất cho chỗ trống cần điền. Bài số 3 sẽ là một bài tập về ngữ pháp và về từ vựng. Và câu đầu tiên là một câu về từ vựng, chúng ta sẽ chọn từ phù hợp nhất để điền vào chỗ trống. À, hợp với ngữ cảnh của câu. Number one, January the 1st is a day when people in Europe and America line the new year, see the new year, remember the new year, celebrate the new year, or spend the new year. Vậy, động từ nào sẽ là động từ có thể kết hợp được với The New Year để hoàn thành câu số 1 này? Đáp án của chúng mình là Ngày mùng 1 tháng 1 chính là thời điểm, chính là ngày mà mọi người ở châu Âu và ở nước Mỹ đón chào năm mới đúng không nào? Celebrate the new year. Yes. See là nhìn thấy này. Remember là nhớ lại này. Và spend là dành ra. Number 2, câu số 2. A lot of Vietnamese people don't eat shrimp like New Year's Day. On New Year's Day, at New Year's Day, in New Year's Day or from New Year's Day. Câu số 2 là một câu là một câu về giới từ. Đối với New Year's Day thì các em sẽ dùng giới từ nào trong bốn giới từ on, at, in và from? New Year's Day chính là ngày đầu năm mới, đúng không nào? Và đi với ngày, day thì chúng ta chỉ có giới từ On thôi. On New Year's Day. Vào ngày đầu năm mới. Number three. Happy New Year to you. Chúc mừng năm mới, bạn. Thì lời đáp lại sẽ là gì? Thank you and you too. I'm very happy and you too. Have a good time, please. Oh, that's all right. Thanks. Lời đáp lại phù hợp nhất cho lời trả lời chúc năm mới sẽ là đáp án Vậy very good chính là đáp án A đúng không nào? Chúc mừng năm mới. Năm mới, giả sử như ai đó chúc chúng ta một năm mới hạnh phúc, một năm mới tốt lành thì đầu tiên, việc đầu tiên mà các em cần làm chính là yes, gửi lời cảm ơn, sau đó thì chúng mình sẽ chúc lại đúng không nào? Thì đáp án A chính là đáp án duy nhất mà vừa có lời cảm ơn này và vừa có lời chúc lại. Thank you and you too. Cảm ơn và bạn cũng vậy nhé. B. I'm very happy and you too. Tôi rất hạnh phúc và bạn cũng vậy. C. Have a good time please. Hãy có một khoảng thời gian tuyệt vời nhé. Andy, that's alright, thanks. À, không sao cả. Cảm ơn. Vậy A là đáp án phù hợp nhất. Number 4. People. Line fight, attach. Chúng mình có fight là cãi cọ. People can't fight a tet. People won't fight a tent. People shouldn't fight a tet. Or people should fight a tet. Vậy chúng mình sẽ chọn từ nào trong bốn từ sau đây? People. Very good. Shouldn't fight at Tet. Mọi người thì không nên là cãi cọ vào dịp Tết đúng không nào? Can't là không thể, won't là sẽ không này và should là nên. Numbers 5. Look, those lines are so beautiful this Tet. Those peach blossoms are so beautiful. Those family gatherings are so beautiful. Those first footers are so beautiful, or those lucky money are so beautiful. Vậy danh từ nào, cụm danh từ nào có thể đi với beautiful? Chính là Yes, the peach blossoms. Nhìn kìa, những cành đào thì rất là đẹp vào dịp Tết đúng không nào? Family gatherings, tụ họp gia đình này, first footers là người sông đất và lucky money là tiền tiền lì xì. Number 6. I wish you a new year full of fun, light and happiness. Đây là một lời chúc năm mới đúng không? Vậy trong năm mới thì mọi người thường chúc nhau điều gì? Uh, I wish you a new year full of fun, furniture and happiness, fireworks uh, and happiness, fun, laughter and happiness, or fun, apricot blossoms and happiness. Đâu sẽ là danh từ chúng ta có thể sử dụng để điền vào chỗ trống này trong một lời chúc năm mới. Đó chính là đáp án. Dạ, yeah, C. Laughter. Laughter là tiếng cười. À, mình chúc bạn một năm mới tràn đầy fun là những điều thú vị này, tràn đầy tiếng cười và niềm hạnh hạnh phúc. A furniture là đồ đạc, fireworks là pháo hoa và apricot blossoms là hoa mai. Number 7. Câu số 7 sẽ là một câu về ngữ pháp. Chúng mình sẽ phải chia động từ ở trong ngoặc. They buy some light strings to decorate their living room tomorrow. So they will buy, they are buy, they will be buy, or they buy. Các em hãy để ý tới mốc thời gian ở câu số 7. Thời gian ở đây là tomorrow, ngày mai đúng không? Vậy chúng ta phải sử dụng thì tương lai cho câu số 7 này. Sau đó thì các em có thể loại ngay đáp án B và D. Còn lại A và C thôi. Chúng ta sẽ chọn đáp án nào trong hai đáp án này? They. Good job. They will buy some light strings. Họ sẽ mua những cái dây đèn để trang trí phòng khách vào ngày mai. Tại sao ta không chọn C? Bởi vì will be là to be. Và to be và động từ buy thì không bao giờ đi với đi với nhau đúng không nào? To be và động từ ở dạng nguyên thể không thể đi với nhau. Chúng ta chỉ có will by thôi. Number 8, câu số 8. Look, the boys line watch fireworks. Giống câu số 7 thì câu số 8 cũng là câu về ngữ pháp. Các sẽ phải chia động từ trong ngoặc. Look, the boys will watch fireworks. The boys watch fireworks. The boys is watching fireworks. Or the boys are watching fireworks. Vậy các em sẽ chia động từ watch ở thì nào. Yes, dạ, câu này chúng mình thấy là có look. Nhìn kìa, look là dấu hiệu nhận biết của thí hiện tại tiếp diễn, đúng rồi. Và tại sao look lại là dấu hiệu nhận biết của hiện tại tiếp diễn? Đó là bởi vì nó hợp lý về nghĩa. Nhìn kìa, những đứa trẻ đang xem bắn pháo hoa. Chỉ đơn giản là bởi vì chúng hợp nhau về nghĩa, hợp lý về nghĩa. Do đó chúng mình sẽ sử dụng chọn phương án D. The boys are watching fireworks. Chúng mình chọn to be are ở trong câu số 8 thay vì là to be is, đó là bởi vì chủ ngữ là the boys. Với boy thêm s ở đằng sau thì tức là số nhiều những cậu bé đó đúng không nào? Là số nhiều, sau đó các em chọn to be are. The boys are watching fireworks. Number 9, câu số 9. In Korea, people wear their traditional clothes, hanbok, on New Year's Day. So people will wear, people wear, people is wearing, or people wears. Chúng ta sẽ chia động từ wear như thế nào? Đáp án của chúng mình chính là Very good, wear. À, ở nước Korea là nước Hàn Quốc. Ở đất nước Hàn Quốc thì mọi người mặc trang phục truyền thống của mình là hanbok vào ngày đầu năm mới. Đây là một sự thật hiển nhiên đúng không nào? Không phải là hành động đang xảy ra hay là một việc sẽ xảy ra mà đây chính là sự thật hiển nhiên, tức là một truyền thống lặp lại, lặp đi lặp lại từ năm này qua năm khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác thì vào ngày đầu năm mới người Hàn Quốc luôn mặc luôn mặc bộ trang phục truyền thống của mình là hanbok. Do đó thì chúng mình sẽ chia động từ wear ở đây là ở thí. Hiện tại đơn, yes. Và hiện tại đơn của chúng mình thì từ where không chia. Bởi vì chủ ngữ là people, là mọi người, mọi người nói chung là số, số nhiều. Do đó thì chúng ta không cần phải thêm s ở câu đi. Vì vậy nên chúng mình chọn câu B. Number 10. Vietnamese people shouldn't break things during Tet. Chúng ta sẽ chia động từ break trong ngoặc như thế nào? Will break, break, is breaking, or break. Câu số 10 này thì rất là đơn giản đúng không nào? Các em thấy có từ shouldn't là không nên. Người Việt Nam thì thì không nên làm bể đồ trong dịp Tết. Và sau shouldn't thì tất cả các động từ chúng ta đều ở dạng nguyên thể không chia. Be break, shouldn't break. Number 11. The first footer be, the first person to come to one's house. Vậy be ở đây sẽ là is, am, are or will be. Chúng mình sẽ chọn đáp án. Người sông đất chính là người đầu tiên bước vào nhà của một ai đó, đúng không nào? Do đó to be ở đây sẽ phải là A is. Người sông đất thì là người đầu tiên bước vào nhà của ai đó, đây chính là một sự thật hiển nhiên. Đây là mô tả về người, người được gọi là người sông đất. À, không phải là một điều sẽ xảy ra, cũng không phải là một điều đã xảy ra, đây chỉ là một sự thật hiển nhiên thôi. Do đó thì chúng mình sẽ sử dụng to be ở thì hiện tại đơn. Và to be có thể là is, am hoặc là are. Lúc này thì kem sẽ nhìn vào chủ ngữ trong câu là the first footer Người sông đất và footer ở đây không có s ở đằng sau, tức là đây là một à, đây là danh từ ở số ít đúng không nào? Và với danh từ số ít thì chúng mình dùng to be là is. Number 12 this year, people in Vietnam light Tet in February. So people in Vietnam decorate Tet in February, celebrate Tet, celebration Tet or decoration Tet. Câu số 12 là một câu về à, từ vựng. Chúng ta sẽ chọn từ nào có thể kết hợp với từ Tet. Năm nay thì mọi người ở Việt Nam sẽ làm gì đó Tết vào tháng 2 sẽ đón Tết vào tháng 2 đúng không? Đón Tết sẽ là celebrate Tet in February. Yes. Decorate là trang trí này. Celebration là sự đón này, việc đón chào, nhưng đây lại là một danh từ. Và D là decoration, cũng là danh từ, là việc trang trí. Number, 12, number 13. We wish all the best to come to you in the new year. So we wish at all the best to come to you in the new year. We wish about all the best to come to you. We wish of all the best to come to you. Or we wish for all the best to come to you in the new year. The wish sẽ đi với giới từ nào trong bốn giới từ sau đây? Wish at, wish about, wish of hay là wish for? The wish sẽ đi với giới từ for, very good. Wish for là lời chúc cho điều gì, lời ước nguyện cho điều gì, đúng không nào? Mình chúc những điều, mình chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với bạn trong năm mới. And number 14. Tet usually comes in late January or early February in lunar line, Lunar celebration, lunar Tet, lunar calendar, or lunar festival. Lunar là tuần trăng, vậy thì chúng ta sẽ có từ này bị kết hợp với một danh từ nào khác để tạo thành một từ có nghĩa. Tết thường đến vào cuối tháng 1 hoặc là đầu tháng 2 theo lunar calendar. Yes, lunar calendar là lịch âm, tức là lịch được tính theo tuần trăng. Lunar calendar in lunar calendar là theo lịch lịch âm. Exercise number 4. Chúng mình sẽ chuyển sang bài số 4 nhé. Complete the sentences with will not or should not. Bài số 4 là một bài hoàn thành câu điền từ vào chỗ trống và bốn đáp án mà kem cần phải cân nhắc để điền vào chỗ, chỗ trống của từng câu trong bài này chính là will là phương án thứ nhất Thứ hai là will not. Phương án thứ hai, tiếp theo đó là should. Và thứ tư là should not. Các em sẽ xác định xem là ở trong mỗi câu thì chúng ta cần phải điền đáp án nào trong bốn đáp án này. Will, will not hay should, should not nhé. Number one, I hope I, line, miss the train to Manchester. I hope I the miss the train to Manchester. Chúng ta có từ miss là bỏ lỡ. Miss the train là lỡ chuyến tàu. So I hope I I won't. I hope I won't miss the train to Manchester. Sau đó thì chúng mình sẽ nói tôi hy vọng tôi sẽ không lỡ chuyến tàu tới Manchester đúng không nào? Chúng ta sẽ điền won't hoặc là will not. Number two, she lied dye her hair green because she is still a student. Dye ở đây là nhuộm. Dye her hair green because she is still a student. Đáp án của các em trong câu này là Very good. She, she shouldn't or should not dye her hair green. Cô ấy không nên nhuộm tóc màu xanh bởi vì cô ấy còn là một học học sinh. Number three, he promises he line. Make breakfast tomorrow morning for me. Chúng ta có từ promises là hứa. So he promises he. Very good. He will make breakfast tomorrow morning for me. Anh ấy hứa là anh ấy sẽ làm bữa sáng và sáng mai cho cho mình. Number four, we line plant more trees for our city. They give shelter to the people on the road. Trong câu số 4 này chúng mình có từ shelter có nghĩa là bóng dâm. They give shelter to the, to the people on the road. Thì chúng à, cho bóng dâm cho mọi người ở trên đường. Vậy chúng mình We Very good. We should plant more trees for our city. Chúng ta nên trồng nhiều cây xanh hơn cho thành phố đúng không nào? Vì chúng cung cấp bóng dâm cho mọi người ở trên đường. We should. Number five, Melissa Line wear jeans at her party. She said she would wear a pink dress. So Melissa Line wear jeans at her party. She said she would wear a pink dress. Melissa thì gì đó mặc quần jeans ở bữa tiệc của cô ấy. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ mặc một chiếc váy màu hồng. Vậy cô ấy nói là cô ấy sẽ mặc chiếc váy màu hồng thì cô ấy sẽ sẽ không mặc quần jean đúng không nào? She won't or will not wear jeans at her party. Number six, they lie, Let you come with him because they hate him. They lie, Let you come with him because they hate him. Họ gì đó này, để bạn đi với cậu ta bởi vì họ không thích cậu ta. Họ sẽ không để bạn đi với cậu ta đúng không nào? They won't or will not. They won't let you come with him because they hate him. Number seven, you, line, get a new dress tomorrow for the party. You, line, get a new dress tomorrow for the party. Câu số 7 thì sao? Chúng ta đáp án của chúng mình trong câu này là You, you should You should get a new dress tomorrow for the party. Bạn nên có một chiếc váy mới cho bữa tiệc ngày mai. Đây là một lời khuyên đúng không nào? Number 8. Line. You'll be at home this afternoon. Line. You'll be at home this afternoon. Chiều nay thì bạn có sẽ có ở nhà chứ? Will you be at home this Will you be at home this afternoon? Chiều nay bạn sẽ có ở nhà chứ? Number nine, if my parents give me some money, I line buy clothes. If my parents give me some money, I I will buy clothes. Nếu như bố mẹ cho mình tiền thì mình sẽ mua uh, quần áo. Number 10. Tonight, we line watch a film in the cinema. Then we Line, stay up late to play card games. It line, be exciting. Tối ngày hôm nay, câu số 10 bạn ấy đang nói về dự định bạn ấy sẽ làm vào buổi tối ngày hôm nay đúng không nào? Vậy thì chúng mình sẽ sử dụng từ nào trong bốn từ sau đây? Tonight we, we will, yes, We will watch a film in the cinema. Tối nay thì chúng mình sẽ xem một bộ phim ở rạp chiếu phim. Then we will stay up late to play card games. Sau đó chúng mình sẽ thức muộn để chơi chơi bài. It will be exciting. Sẽ sẽ rất là thú vị. Now let's move on exercise number 5. Find and correct mistake. Bài số 5 của chúng mình sẽ là một bài sửa lỗi sai. Ok, các em sẽ nhìn vào từng câu và trong mỗi câu thì chúng ta sẽ có 4 đáp án được gạch chân mà các em cần cân nhắc xem là đáp án nào là đáp án chứa lỗi sai. Number one, it is raining heavily outside. You shouldn't bring your raincoat. Chúng mình cùng nghe lại nhé. It is raining heavily outside. You shouldn't bring your raincoat. Câu số 1 này, lỗi sai của chúng ta nằm ở đáp án nào trong bốn đáp án? Is heavily shouldn't và your. Lỗi sai nằm ở Very good, shouldn't. Chúng ta cùng đọc lại câu này nhé. Trời đang mưa rất là nặng hạt ở ngoài trời. Bạn không nên mang theo áo mưa. Vậy đây là một câu không hợp lý về nghĩa đúng không nào? Chúng ta cần phải chuyển shouldn't thành thành should. Bạn nên mang theo áo mưa vì trời đang mưa. You should bring your raincoat. Chúng ta sẽ chuyển lại thành should. Ok, tương tự như vậy thì chúng mình sẽ cùng tự làm các câu tiếp theo nhé. Number two, she always gave presents to her parents on Tet holiday. She always give presents to her parents on Tet holiday. Cô ấy luôn luôn tặng quà cho bố mẹ vào dịp Tết. Vậy lỗi sai trong câu số 2 là đáp án nào trong bốn đáp án give, to, her và on. Lỗi sai của chúng ta nằm ở Yes, nam ở chính động từ give đúng không nào? Kem thấy rằng là cô ấy luôn luôn tặng quà cho bố mẹ. Đây là việc thường xuyên lặp đi lặp lại từ năm này qua năm khác. À, mỗi năm vào dịp Tết thì cô ấy đều làm như vậy đúng không? Do đó động từ give này cần được chia ở thí. Hiện tại, đơn, đúng rồi, nói về những hành động lặp đi lặp lại. Và chủ ngữ trong câu số 2 là she, là ngôi thứ ba số ít. Sau đó động từ give cần phải được thêm s ở đằng sau. Gives She always gives presents to her parents on Tet holiday. Number three, câu số 3. She will helps her mother decorate the house before Tet. Now one more time. She will helps her mother decorate the house before Tet. Chúng ta có bốn đáp án là will, helps, decorate, house. Cô ấy sẽ giúp mẹ trang trí nhà cửa trước Tết. Vậy lỗi sai ở đây nằm ở Very good. Helps. Tại sao? Bởi vì đằng sau will thì tất cả các động từ đều ở dạng nguyên thể và không chia thêm gì cả. Help chúng ta giữ nguyên thôi. Và các em không cần phải chia thêm S nhé. Number 4. Câu số 4. The New Year Festival in Thailand is on April. It is very hot. The New Year festival in Thailand is on April. It is very hot. Năm mới ở Thái Lan thì là vào tháng 4 và lúc đó thời tiết rất là nóng. Vậy đáp án nào trong bốn đáp án? In, on, at và is là đáp án là phương án có chứa lỗi sai. Chính là phương án on April. Very good. Tại sao? Bởi vì April là tháng đúng không nào? On chỉ đi với ngày thôi. Còn đi với tháng ta phải dùng giới từ in. Very good. In April. Vào tháng tư. In April. Number five. Ron should eat many sweet sweets. It's bad for his teeth. Now one more time. Ron should eat many sweets. It's bad for his teeth. Ron nên ăn rất là nhiều đồ ngọt. Nó không tốt cho răng của cậu bé. Vậy không tốt thì chúng ta có nên ăn nhiều đồ ngọt không? Yes, câu này sai ở should, đúng không nào? Các em sẽ phải chuyển lại should thành shouldn't để hợp lý về nghĩa. Shouldn't hay là should not. Ron thì không nên ăn quá nhiều đồ ngọt. Alright, chúng ta cùng chuyển sang bài số 6 nhé. Exercise 6. Write the correct hands or form of the verbs in brackets. Câu số 6 là bài chia động từ ở trong ngoặc. Number 1. The Vietnamese people celebrate the Lunar New Year every year. Chúng ta sẽ chia động từ celebrate này như thế nào? Người Việt Nam tổ chức đón năm mới, đón Tết âm lịch mỗi mỗi năm. Đúng không nào? Mốc thời gian ở đây chính là every year, mỗi năm. Mỗi năm từ năm này qua năm khác, từ thời kỳ này qua thời kỳ khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác thì người Việt Nam luôn là đón năm mới, đón Tết dương lịch đúng không nào? Và không có năm nào thì chúng ta không đón Tết dương lịch cả. Sau đó thì động từ celebrate ở đây các em sẽ chia ở thí. Hiện tại đơn very good. Và với chủ ngữ là Vietnamese people là người Việt Nam. Người Việt Nam số nhiều là danh từ ở dạng số nhiều thì động từ celebrate chúng ta sẽ ta sẽ giữ nguyên very good celebrate. Vietnamese people celebrate the Lunar New Year every year. Tương tự như thế, chúng ta có câu số 2. This Tet, my family not buy bánh trưng, trưng cakes. We will make them. Ok, câu số 2 các em sẽ chia động từ not buy như thế nào? Câu số 2 chúng mình có hai câu nhỏ đúng không nào? Và câu thứ hai thì tác giả đã sử dụng will. Chúng mình sẽ làm chúng. Tác giả có sử dụng will, vậy thì chúng ta biết rằng thời điểm đang nhắc tới trong câu số 2 chính là dự định trong tương lai. Do đó, not by chúng mình sẽ chia lá won't buy. Tết năm nay thì gia đình mình sẽ không mua bánh trưng mà chúng mình sẽ làm bánh trưng. Number 3. Look, Mr. Quang repaint his house to welcome Tet. Hãy nhìn kìa, chú Quang sơn lại căn nhà để chào đón Tết. Vậy ta sẽ chia từ repaint này như thế nào? Câu số 3 có look, nhìn kìa. Đây là dấu hiệu nhận biết của thí. Hiện tại, tiếp diễn là để chỉ hành động nào đó đang xảy ra. Hãy nhìn kìa, chú Quang đang sơn lại nhà để chào đón năm mới. Mr. Quang is celebrating, is, sorry, is repainting his house to welcome Tet. Number four, you shouldn't line wear white clothes on the first day of Tet. Chúng ta sẽ chia động từ wear như thế nào? Bạn không nên mặc đồ màu trắng vào ngày đầu năm. So you shouldn't. Very good. Wear white clothes on the first day of Tet. À, các em thấy là wear đứng đằng sau shouldn't đúng không nào? Và sau shouldn't, sau should, shouldn't, will hay là won't thì các động từ luôn ở dạng nguyên thể, không chia. Number five, People spend a few days clean their houses before Tet. Mọi người dành ra một vài ngày để dọn dẹp nhà cửa. Trước Tết, động từ clean chúng mình sẽ chia như thế nào? Alright, đối với câu số 5 này thì chúng ta động từ clean sẽ được chia là cleaning. Khi chúng mình sử dụng spend Spend là dành ra, có thể là dành spend time, dành thời gian. Dành thời gian làm gì đó thì chúng mình có công thức là spend time doing something. Spend time doing something, dành thời gian làm gì đó. Thì khi đi với spend, động từ ở đằng sau luôn luôn ở dạng verb ing là động từ và được chia thêm đuôi ing, đuôi ing ở cuối. Spend time doing something, dành thời gian làm gì. Các nhớ nhé, đối với spend, khi đi với the spend, dành thời gian làm gì thì cái phần làm gì ở phía sau, động từ làm gì ở phía sau đó luôn là một động từ được chia thêm đuôi ing, đuôi ing. Cho nên là trong câu số 5 này chúng ta phải chia clean thành cleaning. Spend a few days cleaning house before Tet. Number 6, câu số 6. Tet line come in late January or early February. Tết come in late January or early February. Tết thì đến vào cuối tháng 1 hoặc là đầu tháng 2. Vậy thì cái việc mà Tết đến vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2 là việc xảy ra mỗi năm đúng không nào? Năm nào cũng như vậy. Sau đó động từ come này chúng mình sẽ chia ở thí. Hiện tại đơn yes. Và với chủ ngữ là Tết chúng ta chỉ có một dịp Tết thôi đúng không nào? Vậy một thôi thì đây là số, số ít. Do đó động từ come các em sẽ chia là comes, thêm s ở đằng sau nhé. Ted comes in late January or early February. Now, number 7, câu số 7, line. They give a New Year party this weekend. They give a New Year party this weekend. Câu số 7 là một câu hỏi nghi vấn. Chúng mình thấy có dấu hỏi chấm ở cuối câu. Đây là một câu hỏi nghi vấn. Vậy đối với một câu hỏi nghi vấn thì chúng mình sẽ phải đảo một cái gì đó lên đầu câu đúng không? Vậy đối với câu số 7 thì à, họ tổ chức một bữa tiệc năm mới vào cuối tuần này chứ. Thời điểm ở đây là this weekend, cuối tuần này là tương lai đúng không nào? Họ sẽ tổ chức một bữa tiệc vào cuối tuần này chứ. Vậy thì chúng mình sẽ phải đảo cái gì đó lên đầu câu. Chúng ta sẽ đảo will lên đầu câu, yes. Will they give a New Year party this weekend? Họ sẽ tổ chức bữa tiệc năm mới vào cuối tuần này chứ. Number 8, câu số 8. Phong loves eat traditional food during Tet. Phong rất là thích ăn các món ăn truyền thống trong dịp Tết. Vậy động từ eat ở đây các em sẽ chia là Phong loves eating traditional food during Tet. Đối với các động từ chỉ sở thích như là love hay like hay fancy yêu thích hay enjoy hay be interested in hay là be fond of be fond of đây đều là những từ được dùng để chỉ sở thích thích yêu thích này thích thích enjoy cũng là yêu thích Be interested in là hứng thú với, yêu thích cái gì. Be fond of cũng là yêu thích cái gì. Đối với các từ chỉ sự yêu thích này thì khi kết hợp với một động từ ở đằng sau, động từ này sẽ luôn có thêm đuôi ing, đuôi ing ở phía sau. Các em nhớ nhé, động từ đứng đằng sau love, like, fancy, enjoy, be interested in hay là be fond of hay là động từ đứng sau các từ chỉ sở thích thì động từ sẽ phải thêm đuôi ing, đuôi ing ở đằng sau nhé. Vậy đối với từ eat ở đây, Phong yêu thích ăn các món ăn truyền thống thì động từ eat này vì nó đứng đằng sau từ love cho nên ta phải chia thêm đuôi ing, đuôi ing ở đằng sau. Phong loves eating traditional food during Tet. Now let's move on. Exercise number 7, bài số 7. Write the correct form of the words in brackets. Bài số 7 là bài chia dạng đúng của từ trong ngoặc. Tức là kem sẽ phải xem là đối với từ trong ngoặc, từ gợi ý mà đề bài đưa ra thì chúng ta sẽ điền vào chỗ trống là một danh từ, một tính từ, một động từ hay là một trạng từ của từ gợi ý. Câu số 1, Ted is coming, it's our new year, lie. Và từ gợi ý của chúng ta là celebrate. Vậy từ gì có liên quan tới celebrate lại thường đi với từ new year và đứng sau từ new year? Chúng mình đã học ở trong bài và gặp rất là nhiều lần đó là new year. Celebration, đúng không nào? Ted is coming, it's our new year celebration. New Year Celebration chính là um, dịp năm mới hay là việc đón chào năm mới. Tết đang đến và đây chính là dịp năm mới của chúng mình. Cụ thể hơn ở đây thì từ celebrate này là một động từ. Động từ trong câu, động từ trong câu thì nó sẽ đứng sau chủ ngữ. Ví dụ như chúng ta có thể nói uh, I celebrate uh, Ted hay we celebrate Ted. We celebrate Tet hay là Vietnamese people celebrate Tet Thì từ celebrate nó sẽ đứng sau động từ celebrate Với nghĩa là đón hay là tổ chức cái gì đó Nó sẽ đứng sau động từ Sorry, đứng sau chủ ngữ trong câu Còn chỗ trống ở đây thì nó không đứng sau chủ ngữ mà nó đứng sau từ New Year New Year line và cụ thể là đứng, và cả cụm này thì nó đứng sau hour của chúng mình Và sau hour, hour là một tính từ sở hữu đúng không nào? Và sau tính từ thực sở hữu thì các em cần phải có một danh từ hoặc là một cụm danh từ. Và New Year, danh từ của celebrate chính là celebration là việc đón năm mới, dịp năm mới, New Year celebration, dịp năm mới. Cho nên từ chúng mình cần điền là danh từ của từ celebrate, celebration. Now number two, câu số 2. Easter is one of the best times for a family like. Và từ trong ngoặc là gather Easter là dịp lễ phục sinh. Lễ phục sinh chính là một trong những khoảng thời gian tuyệt nhất cho family. Family gathering, yes. Chúng ta có family gathering chính là tụ họp gia đình đúng không nào? For family gathering. Number three, câu số 3. They wish each other good line for the new year. Và từ gợi ý là lucky. Lucky là tính từ may mắn còn từ cần điền của chúng ta trong chỗ trống nằm sau tính từ good đúng không nào? Và sau tính từ thì thường sẽ là một một danh từ mà tính từ này bổ sung ý nghĩa cho danh từ đó. Vậy danh từ của từ lucky là là luck là sự may mắn, những điều may mắn. Good luck là những điều may mắn tốt đẹp cho năm mới. They wish each other good luck for the new year. Họ cầu chúc cho nhau những điều may mắn tốt đẹp cho năm mới. Number 4. Shrimps move backwards and you will not line in the new year. Tôm thì đi lùi và bạn sẽ không thể gì đó trong năm mới đâu. Và từ trong ngoặc, từ gợi ý là success. Success đó là sự thành công, sự thành đạt. Vậy sự thành công và sự thành đạt thì chúng ta đoán xem là từ success này là loại từ gì? Success chính là một danh từ để chỉ sự thành công này hay là sự thành đạt của ai đó. Và từ chúng mình cần điền đứng đằng sau will not. Sau will not phải là một động từ đúng không nào? Sẽ không làm gì đó. Bạn sẽ không thể thành công trong năm mới. Ta cần động từ thành công ở đây. Và động từ thành công là succeed. Succeed. Nếu như success là danh từ sự thành công thì động từ sẽ là succeed là thành công nhé. Number five, <clears throat> I will help my father with the house light. Và từ chúng mình cần điền là decorate. Decorate, trang trí. Decorate là một động từ đúng không nào? Chúng ta thường nói uh, decorate. <clears throat> decorate, trang trí cái gì đó như là decorate the house. Decorate the room. Decorate the tree trang trí căn nhà này, trang trí căn phòng này hay là trang trí cái cây này thì decorate đi với một danh từ nào đó đằng sau, trang trí cái gì đó. Còn trong câu này thì từ house sẽ đứng đằng trước và từ cần điền đứng đằng sau. Chúng mình sẽ có house. House. Decoration, đúng không nào? Decoration. House decoration là để nói về việc trang trí nhà cửa. House decoration là việc trang trí nhà cửa. Còn nếu, nếu như chúng ta dùng decorate thì phải là decorate the house. Nhưng ở đây house và sau đó mới là từ cần điền. Cho nên kem cần một danh từ. House decoration, việc trang trí nhà cửa. Now, number 6, câu số 6 nhé. Everybody around is cheering and singing like. Và từ cần điền của chúng mình à, sẽ có liên quan tới từ happy là hạnh phúc. Mọi người xung quanh thì gieo hò và hát rất là hạnh phúc đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ điền vào trong chỗ trống này một danh từ, một tính từ, một động từ hay là một trạng từ. Happy chính là một tính từ rồi đúng không? Vậy chúng mình cần điền trong câu số 6 chính là Cheering and singing là những động từ. Vậy đằng sau các động từ thì chúng thì các em cần phải điền loại từ gì? Đằng sau động từ chúng ta cần một trạng từ Yes. Sau đó thì chỗ đây chúng mình sẽ nói Everybody around is cheering and singing happily. Alright, chúng mình sẽ cùng xem một chút về sự khác biệt giữa trạng từ và tính từ nhé. Khi nào ta dùng trạng từ và khi nào ta dùng tính từ. Ok, đối với tính từ thì chúng mình gọi là adjective là một tính từ. Ví dụ như happy ở đây là một adjective. Happy. Còn một adverb hay ta còn gọi là một trạng từ thì trong ví dụ này chính là happily. Vậy chúng ta sử dụng tính từ như thế nào? Ví dụ như kem có thể nói I am happy. Alright, I'm happy. Tôi rất hạnh phúc đúng không? Thì tính từ có thể được sử dụng sau to be để mô tả cho chủ ngữ ở trong câu. Hay chúng ta cũng có thể nói happy, happy people những con người hạnh phúc này, happy, happy school, ngôi trường hạnh phúc này hay là happy smile. Một nụ cười hạnh phúc này. Thì các em thấy rằng là sau happy chúng ta sẽ đi với một danh từ nào đó đúng không nào? Đi với một danh từ nào đó để từ happy có thể mô tả cho danh từ đứng đằng sau nó. School, ví dụ như là people chẳng hạn, những con người. Vậy những con người như thế nào? Happy people, những con người hạnh phúc. School, ngôi trường như thế nào? Happy school, ngôi trường hạnh phúc. Smile, một nụ cười như thế nào? Happy smile, một nụ cười hạnh phúc. Vậy với một tính từ thì sẽ đi với một danh từ nào đó ở đằng sau để tính từ mô tả cho danh từ đó. Còn đối với một adverb thì sẽ không đi với tính từ. Một adverb sẽ đi với động từ. Ví dụ như trong câu số 6 chúng ta nói Sing happily là ca hát một cách hạnh phúc, ca hát trong hạnh phúc. Thì kem thấy là một adverb nó sẽ bổ sung ý nghĩa và mô tả cho một động từ hay chúng ta có cheer là hò reo đúng không nào? Cheer happily. Hò reo trong hạnh phúc thì một adverb sẽ đi với một động từ Cụ thể đây là động từ sing, động từ cheer. Alright. Vậy nếu như adjective tính từ đi với danh từ và bổ sung ý nghĩa cho danh từ thì trạng từ adverb sẽ đi với động từ và bổ sung ý nghĩa cho động từ. Vậy đó là sự khác biệt cơ bản giữa adjective và adverb. Và trong câu số 6 thì kem thấy là từ cần điền ở đây đứng ngay đằng sau động từ cheer, cheering và singing. Do đó thì chúng mình cần một trạng từ để bổ sung ý nghĩa cho hai động từ này. Họ hò reo và hát như thế nào? Rất là hạnh phúc, trong hạnh phúc. Everybody around is cheering and singing happily. Chúng ta cùng chuyển sang câu số 7 nhé. Number 7. Bánh trưng is made of lime rice, pork and green bean. Bánh trưng thì được làm từ gạo như thế nào đó này. Pork thịt lợn và green bean đậu xanh. Từ cần điền của chúng ta có liên quan tới từ stick. Bánh trưng được làm từ gạo nếp đúng không nào? Và gạo nếp trong tiếng Anh thì chúng mình gọi là sticky rice. Sticky rice. Từ stick mà kem thấy trong ngoặc là một động từ. Stick có nghĩa là dính hay là dán. Ví dụ như chúng ta dán vật A vào vật B thì chúng mình sẽ sử dụng động từ stick. Ví dụ như kem có thể nói um, I stick uh, a sticker on my book. A sticker, sticker là hình dán, mình dính một cái hình dán vào trong sách của mình. Thì từ stick sẽ được sử dụng với, với ý nghĩa là một động từ như vậy, dính hay là dán cái gì đó. Còn sticky, sticky là một tính từ, tính từ mô tả. Sticky có nghĩa là dính hay là nhớt. Cái gì đó nhớt này, dính này thì chúng mình sẽ dùng từ sticky để mô tả cho cái đó. Ví dụ như chúng ta có từ sticky rice là gạo dính gạo nhớt thì sticky rice ở đây là nói về một loại gạo. Đây là tên của một loại gạo, chính là gạo nếp. Chúng mình gọi có gạo nếp gọi là sticky sticky rice. Yes, do đó ở đây chúng ta sẽ phải điền tính từ của từ stick là sticky vào chỗ trống để đi được với danh từ rice. Sticky rice là gạo nếp. Các thân mến, bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang bài số 8 nhé. Exercise 8. Choose the best answer. Bài số 8 là bài chọn đáp án đúng để điền vào trong đoạn văn sau và hoàn thành đoạn văn. Đây là một đoạn văn có nói về dịp Tết ở Việt Nam. Tet holiday is celebrated on the first line of the Lunar New Year. Dịp Tết thì được tổ chức, được đón, được tổ chức vào trong cái gì đó đầu tiên của à, lịch âm. Some weeks like the New Year, the Vietnamese clean their houses and line the walls một vài tuần gì đó, dịp Tết, dịp năm mới thì người Việt Nam thường là dọn dẹp nhà cửa này và gì đó, những bức tường. The people also go out to buy new clothes to wear for Tết. Mọi người cũng đi ra ngoài để mua quần áo mới để mặc trong dịp Tết nữa. One or two days before New Year's Day, people line bánh trưng, the traditional cake in Vietnam. Một hay là hai ngày trước dịp Tết thì mọi người sẽ làm gì đó này. Bánh trưng là món bánh truyền thống ở Việt Nam. On New Year's Eve, vào đêm giao thừa, the whole family gets light for a family light. Vào đêm giao thừa thì toàn bộ gia đình sẽ làm gì đó cho một cái gì đó gia đình. Every member of the family should be present during the dinner in which there are many different Vietnamese line food. Và tất cả mọi thành viên của gia đình thì sẽ phải có mặt. Present ở đây là có mặt, góp mặt. Sẽ phải có mặt trong bữa tối mà trong đó thì có rất là nhiều các món ăn Việt Nam gì đó khác nhau. On the New Year morning, the young members line the family pay their respects to the elders. Vào buổi sáng của ngày đầu năm mới thì những người trẻ tuổi trong gia đình sẽ phải pay their respects là thể hiện sự kính trọng đối với người già. In return và ngược lại thì they line lucky money in red envelopes. Họ gì đó tiền lì xì trong bao lì xì. Then people go to line their neighbors, friends and relatives. Sau đó thì mọi người sẽ đi tới đâu đó này, đi đi tới đâu để um, làm gì đó này với their neighbors, hàng xóm, friends, bạn bè và người thân trong gia đình. Right. Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng đọc lại từng câu và xem là trong mỗi câu thì chúng ta sẽ cần điền từ gì vào trong chỗ trống nhé. Và các em sẽ có tất cả là 4 phương án để lựa chọn. Now, number one, Tet holiday is celebrated on the first line of the Lunar New Year. The first day of the Lunar New Year, the first calendar of the Lunar New Year the first month of the Lunar New Year or the first week of the Lunar New Year. Dịp Tết thì sẽ được tổ chức vào cái gì đó đầu tiên của à, năm mới, của Tết Nguyên đán. Những ngày đầu tiên này hay là lịch đầu tiên, tháng đầu tiên hay là tuần đầu tiên. Đáp án chúng mình cần chọn trong câu số 1 chính là Yes, the first week of the Lunar New Year. Dịp Tết được tổ chức vào tuần đầu tiên, đúng không nào, của năm mới. Some weeks like the New Year, Vietnamese people clean their house. Một vài tuần gì đó, Tết thì người Việt Nam sẽ dọn dẹp nhà cửa. Vậy some weeks after the New Year, some weeks before the New Year, some weeks on the New Year, or some weeks in the New Year. Chúng ta sẽ chọn giới từ nào trong bốn giới từ sau đây để điền vào câu số 2. Some weeks before the new year, một vài tuần trước năm mới. The Vietnamese clean their houses, bởi vì đằng sau vế đó chính là người Việt Nam dọn dẹp nhà cửa đúng không? Vậy người Việt Nam dọn dẹp nhà cửa trước năm mới, do đó thì chúng mình sẽ chọn đáp án là before, là trước năm mới. Some weeks before the new year. The Vietnamese clean their houses and line the walls and decorate the walls, put up the walls, paint the wall or hang the walls. Mà họ sẽ làm gì với những bức tường? So and decorate the wall, trang trí những bức tường đúng không? Chúng mình có từ put up và từ hang là treo cái gì đó lên. Nhưng bởi vì chúng ta không có cụ thể ở đây là cái gì, treo cái gì nên ta không thể nói put up the walls hay là hang the walls được. Tiếp theo là paint là sơn lại thì không phải là gia đình nào cũng hay sơn lại à, các bức tường vào ngày Tết mà mọi người sẽ thường chỉ đơn giản là trang trí thôi, decorate. Number four, one or two days before New Year's Day, people line bánh trưng, the traditional cake in Vietnam. So people eat bánh trưng, make bánh trưng, has bánh trưng or have bánh trưng the traditional cake in Vietnam. Động từ nào sẽ là hợp lý nhất để các em điền vào câu số 4 và đi với từ bánh trưng? Các em lưu ý mốc thời gian đây là one or two days before New Year's Day. People make bánh trưng, yes, một vài ngày, một hay là hai ngày trước ngày đầu năm mới thì mọi người sẽ bắt đầu làm bánh trưng đúng không nào? Make bánh trưng. Number five on New Year's Eve, the whole family gets together, gets gather, gets gathering, or gets another. Vào đêm giao thừa thì cả gia đình sẽ gets, gets together. Together, get together là sum họp lại, quây quần lại cùng nhau. Get together for a family. Gather, for family gathering, for family together or for family visit. Tất nhiên rồi chúng ta đi với từ family thì chỉ có thể là gathering trong một buổi sum họp gia đình đúng không nào? For a family gathering. Every member of the family should be present during the dinner in which there are many different Vietnamese line food. Tất cả các thành viên trong gia đình cần phải có mặt trong bữa tối và trong đó thì có rất là nhiều các món ăn Việt Nam gì đó khác nhau. So we have different Vietnamese custom food, different Vietnamese cuisine food, different Vietnamese tradition food, or many different Vietnamese special food. Vậy từ nào sẽ là hợp lý để kèm điền ở đằng trước từ food? Very good. Có một từ mà chúng mình đã học từ phần từ vựng đúng không nào? Và gặp lặp đi lặp lại rất là nhiều lần trong bài đó là special. Special food cũng chính là traditional food, các món ăn đặc biệt hay là các món ăn truyền thống. Custom, uh, cuisine và tradition thì đều không hợp lý bởi vì đây đều là những danh từ. Nếu như chúng ta có C, đáp án C, tradition là truyền thống, nghe thì rất hợp lý đúng không? Tuy nhiên C sẽ đúng nếu như đáp Phương án này là traditional. À, phương án C sẽ đúng nếu như đề bài đưa ra traditional chứ không phải là tradition. Bởi vì traditional là tính từ. Traditional là tính từ được dùng để mô tả cái gì đó truyền thống này, cái gì đó đã có từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thì chúng mình có traditional food là để mô tả những món ăn, những món ăn như thế nào nhưng món ăn truyền thống traditional food. Còn từ tradition Tradition cũng là truyền thống nhưng đây là một danh từ Tức là đây là từ được dùng để chỉ một truyền thống cụ thể Một thói quen, một hành vi hay là một à, sự truyền thống cụ thể nào đó của người Việt Nam Ví dụ như chúng mình có thể nói Eating or making Making à, bánh trưng. Is a tradition. In Vietnam. Attach. Ví dụ như chúng ta có thể nói là làm bánh trưng thì chính là một truyền thống ở Việt Nam vào dịp Tết. Thì tradition ở đây là từ được dùng để chỉ một truyền thống cụ thể. Và cụ thể đây chính là making bánh trưng. Ok, thì tradition là danh từ nhé, là một truyền thống cụ thể nào đó. Còn traditional mới là một tính từ được dùng để mô tả. Sau đó thì trong đáp án, à trong số 4 phương án này, các em sẽ chọn phương án hợp lý nhất là special. Special food, các món ăn đặc biệt, các món ăn truyền thống. Chúng ta cùng chuyển sang câu tiếp theo. Number 8. On the New Year morning, The young members, like the family, pay their respects to the elders chúng ta có từ respect là lòng thành kính. Ta trong buổi sáng đầu năm mới thì những người trẻ gì đó gia đình sẽ thể hiện lòng thành kính của mình đối với những người lớn tuổi. Vậy chúng mình sẽ có young members from the family, young members on the family, young members at the family or young members of the family. Ta sẽ đi sử dụng giới từ nào cho câu số 8. Những người trẻ tuổi của gia đình, trong gia đình đúng không nào? Young members of the family, những người trẻ tuổi của gia đình. And number nine, in return, và thay vào đó, they, like lucky money in red envelopes. They receive lucky money, they take lucky money, they give lucky money, or they send lucky money in red envelopes. Và ngược lại thì họ sẽ nhận được tiền lì xì trong bao lì xì đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ sử dụng động từ nào trong bốn động từ sau đây? In return, they receive the lucky money in red envelopes. Và ngược lại thì họ sẽ nhận lại được đúng không nào? Tiền mừng tuổi trong bao lì xì. Chúng mình có receive là nhận. Receive lucky money, nhận tiền mừng tuổi. Then people go to line their neighbors, friends and relatives. So people go to come their neighbors, friends and relatives, people go to visit their neighbors, friends and relatives. People go to help or people go to house, their neighbors, friends and relatives. Và sau đó thì mọi người sẽ đi tới thăm uh, hàng xóm, bạn bè và người thân đúng không? Sau đó chúng mình chọn visit, go to visit, tới thăm. Alright, bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tiếp theo nhé. Exercise number 9. Read the following passage and decide the statements below are true or false. Bài số 9 là một bài đọc và chúng ta sẽ phải xác định xem là các câu mà đề bài đưa ra sau bài đọc sẽ là câu đúng true hay là câu sai false. Đây sẽ là một bài tập về true false. Vậy thì trước khi chúng ta cùng nhau bắt đầu bài đọc thì các em sẽ cùng cô xem một số các từ mới sẽ xuất hiện trong bài đọc ngày hôm nay nhé. And the first one is Carol. Carol, bài hát Giáng sinh. Cụ thể thì bài đọc ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc một bài có liên quan tới lễ Giáng sinh ở các nước phương Tây. Và từ Carol này sẽ xuất hiện trong bài đọc. Carol là các bài hát Giáng sinh truyền thống ở phương Tây. Và sau đó chúng mình có từ Carol Singer. Carol Singer. Đây là danh từ ghép giữa Carol và Singer. Bài hát Giáng sinh và ca sĩ. Vậy Carol Singer chính là những người hát các ca khúc Giáng sinh. Vào dịp Giáng sinh và theo sau đó là dịp, là dịp Tết dương lịch thì đây là một dịp lễ rất là lớn ở các nước phương Tây và nó cũng lớn và quan trọng như là dịp Tết nguyên đán của chúng mình đối với người Việt Nam vậy. Và trong dịp Giáng sinh này thì ở trên các đường phố thì chúng mình có thể tìm thấy rất là nhiều các đoàn hát, các bài hát Giáng sinh truyền thống khác nhau. Họ có thể biểu diễn này ở trên đường phố, họ có thể biểu diễn tự phát ở trước cửa nhà, họ có thể biểu diễn ở các nơi à, đông đúc khách du lịch hay là đông đúc người qua lại. Và các ca sĩ trong đoàn hát này thì họ sẽ hát những bài hát truyền thống, bài hát Giáng sinh để cầu chúc một mùa Giáng sinh ấm áp, này, bình yên và một năm mới tràn đầy hạnh phúc và niềm vui cho tất cả mọi người. Và những người trong đoàn hát đó thì được gọi là carol singer. Okay, the next one. Collect money. Collect money là thu tiền. Chúng mình có từ collect là thu, thu nhặt, thu lượm. Collect money, thu tiền. And the last one. Và từ cuối cùng là pudding. Pudding, bánh pudding. Đây là một món bánh, một món dessert. À, một món bánh rất là một món bánh truyền thống mà mọi người thường hay làm vào các dịp lễ Giáng sinh. Sau khi họ đã dùng bữa xong thì họ sẽ ăn bánh pudding. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại các từ mới uh, trong bài đọc số 9 này nhé. The first one is Carol. Carol. Alright, the next one, Carol Singer. Carol Singer. Collect money. Collect money. Pudding. Pudding. Very good. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đọc bài đọc và kem sẽ cùng cô dịch qua bài đọc này một lượt. Nào, on Christmas Eve, chúng ta có New Year's Eve, đúng không nào? Là ngày trước ngày à, Tết, trước ngày đầu năm mới. Vậy thì on Christmas Eve chính là ngày trước ngày Giáng sinh, đêm, đêm trước đêm Giáng sinh. On Christmas Eve, everything is hurried and busy. Vào đêm trước đêm Giáng sinh thì tất cả mọi thứ đều rất là hurried là nhộn nhịp này, tấp nập, nhanh chóng và bận rộn. Offices and public buildings close at 1 o'clock, but the shops stay open later. Offices là các văn phòng và public buildings, từ public là công cộng. Public buildings, văn phòng và các tòa nhà công cộng đóng cửa vào lúc 1 giờ sáng, nhưng các shop, các cửa hàng thì sẽ mở cửa muộn hơn In most cities, ở phần lớn các thành phố, especially London, đặc biệt là ở London, people decorate the streets with colored lights and big Christmas trees. Thì mọi người trang trí đường phố với ánh đèn đủ màu sắc và những cây thông Noel rất là lớn. The trains and the buses are crowded with people traveling from all parts of the country to be at home for Christmas. Tàu và xe buýt thì chật cứng người đến từ mọi miền của đất nước để trở về nhà vào dịp Giáng sinh. Alright, the next paragraph. In the homes, there is a great air of expectation. Expectation đó là sự chờ đợi, sự đón chờ. Ở nhà thì có một cái không khí rất tuyệt vời của sự chờ đợi. The children are also decorating the house with colored lights. Nhưng đứa trẻ thì cũng trang trí nhà cửa với ánh đèn đầy đủ màu sắc. Family members put Christmas cards with the words Merry Christmas to you or Wishing you a Merry Christmas and Prosperous New Year or with the compliments of the season, etc. on the shelves, on the tables, and sometimes They have them around the walls. Và các thành viên trong gia đình thì đặt những tấm thiệp Giáng sinh với các dòng chữ như là Merry Christmas to you, chúc bạn một mùa Giáng sinh an lành, hay là Wishing you a Merry Christmas and prosperous new year. Chúc bạn một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới thịnh vượng. Or with the compliments of the season hay là có lời chúc với compliments là những lời chúc tốt đẹp nhất, những lời chúc tốt đẹp nhất của mùa Giáng sinh, vân vân này, đặt chúng ở trên shelves, trên kệ, tables, trên bàn, and sometimes they have them around the walls. Và đôi khi là treo chúng ở trên, ở xung quanh bức tường. Meanwhile, the housewife is probably busy in the kitchen, getting things ready for the next day's dinner. Cooking special food like Christmas turkey pudding and cake. Chúng mình có từ housewife. House là ngôi nhà này, wife là người vợ. Housewife chính là nội trợ, các bà nội trợ. Và trong khi đó thì những các bà nội trợ chính là những người bận rộn ở trong bếp. Getting things ready là chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho bữa tối của ngày tiếp theo. Nấu những bữa ăn, nấu những món ăn đặc biệt truyền thống như là Christmas turkey, món gà tây này, pudding, bánh pudding và cake và bánh ngọt. In small towns and villages, one may still see carol singers who come and stand in front of the house and sing or play Christmas carols. Ở các thị trấn hay là các ngôi làng nhỏ thì mọi người vẫn có thể nhìn tìm thấy, nhìn thấy các ca sĩ à, hát nhạc Giáng sinh đến và đứng ở trước cửa nhà và hát hoặc là chơi các bản nhạc Giáng sinh. They collect money in a Christmas box. Họ thu tiền ở trong một chiếc hộp Giáng sinh nhỏ. And the money collected is to help old people. Và số tiền thu nhặt thu được thì là được dùng để giúp đỡ những người cao tuổi. Vậy đây cũng chính là kết thúc của bài đọc à, bài số 9 này. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng chuyển sang đọc các câu hỏi à, mà đề bài đưa ra nhé và chúng ta sẽ xác định xem là câu nào là true, là đúng, là khớp với cả thông tin mà bài đọc đưa ra và câu nào thì sẽ là false, là không đúng, là không khớp với thông tin mà bài đọc đưa ra. Now, number one, câu số 1. The shops close at 1 o'clock on Christmas Eve. Các cửa hàng thì đóng cửa vào lúc 1 giờ sáng trong đêm trước đêm Giáng sinh. Từ khóa của câu số 1 chính là The shops close, 1 o'clock và Christmas Eve. Chúng ta sẽ đi tìm lại các từ khóa này trong bài đọc, đọc lại thông tin và so sánh với thông tin mà bài đọc đưa ra để xem đây là câu true chính xác hay là false, câu sai. Number two, Colored lights are decorated across the streets in big cities. Các ánh đèn nhiều màu sắc thì được trang trí ở khắp các góc phố trong những thành phố lớn. Từ khóa trong câu số 2 chính là colored lights, decorated, streets và big cities. Number 3. Trains and buses are almost empty on Christmas Eve. Tàu và xe buýt thì gần như là trống, trống không vào dịp trước dịp Giáng sinh. Và từ khóa ở đây chính là train and buses, empty và Christmas Eve ta sẽ phải đi tìm lại các từ khóa có nhắc tới trend Barbasus, có nhắc tới Christmas Eve để xem có đúng là empty hay không. Number 4. Colored lights are also decorated at homes. Các ánh đèn nhiều màu sắc thì cũng được trang trí cả trong nhà nữa. Từ khóa đây chính là colored lights, decorated và homes. Number 5. Christmas cards only have wishes for Christmas. Các cái tấm thiệp Giáng sinh thì chỉ có lời chúc cho Giáng sinh mà thôi. Từ khóa đây chính là Christmas cards, only have, chỉ có, và Christmas, Giáng sinh. Chúng ta sẽ đi tìm lại thông tin ở đoạn có nhắc tới Christmas cards nhé. Number 6. Turkey and pudding are traditional food at Christmas. Món gà Tây và món bánh pudding là món ăn truyền thống vào dịp Giáng sinh. Và từ khóa ở đây chính là Turkey and pudding và traditional food. Number 7. The carol singers collect money for themselves. Những người hát bài hát Giáng sinh thì thu tiền cho bản thân họ. Từ khóa ở đây chính là carol singers collect money và themselves. Number set, number 8. The money collected is used for a good will. Số tiền được thu được thì sẽ được sử dụng cho một mục đích tốt. Chúng ta có từ will ở đây không có nghĩa là sẽ kém nhé, mà will ở đây là một danh từ để chỉ ý nguyện này, mong muốn. Good will là ý nguyện tốt hay là mong muốn tốt. Số tiền thu được thì sẽ được sử dụng cho một mục đích hay là ý nguyện tốt đẹp. Từ khóa sẽ là money và good will. Money collected và good will. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi tìm lại thông tin cho từng câu, so sánh thông tin giữa các phương án để bài đưa ra này với thông tin của bài đọc đưa ra để xem là chúng có trùng khớp với nhau không nhé. Number one, The shops close at one o'clock on Christmas Eve. Các cửa hàng đóng cửa vào lúc 1 giờ sáng trong đêm trước đêm Giáng sinh. Ta sẽ đi tìm lại từ khóa shops, close và one o'clock ở trong bài đọc. Kem đã tìm thấy câu và đoạn có chứa ba từ khóa này chưa? Chính là ở ngay đoạn đầu tiên đúng không nào? On Christmas Eve, everything is hurried and busy. Offices and public buildings close at 1 o'clock, but the shops stay open later. Ba từ khóa này nằm ở trong câu sau đây. Uh, offices and public buildings close at 1 o'clock. Các uh, văn phòng và các tòa nhà công cộng thì đóng cửa vào lúc 1 giờ sáng But the shops stay open later. Nhưng các cửa hàng thì mở muộn hơn. Vậy hai câu này lại không trùng khớp về thông tin rồi. Do đó thì câu số 1 của chúng mình sẽ là câu false. Vì các cửa hàng mở muộn hơn chứ không đóng cửa vào lúc 1 giờ. Number 2, câu số 2. Colored lights are decorated across the streets in big city. Colored lights are decorated across the big streets in big cities. Các ánh đèn nhiều màu sắc thì được trang trí ở xuyên suốt các con phố trong thành phố lớn. Ta sẽ đi tìm lại từ khóa colored lights, decorate, streets và big cities trong bài nhé. Và những từ khóa này thì nằm ở trong câu. Yes, in most cities, especially London, people decorate the streets with colored lights and big Christmas trees ở trong các thành phố phần lớn các thành phố đặc biệt là ở London thì mọi người trang trí đường phố với những ánh đèn đầy đủ màu sắc và những cây thông Noel rất là lớn đúng không? Vậy các em có thể thấy rằng câu đề bài đưa ra này và câu bài đọc đưa ra có trùng khớp về ý. Sau đó câu số 2 là một câu true, đúng. Number 3, câu số 3. Trains and buses are almost empty on Christmas Eve. Empty là trống không Tàu và xe buýt thì gần như là trống không vào đêm trước đêm Noel. Chúng mình có từ khóa ta cần đi tìm lại trong bài là Trains and Buses và Christmas Eve trong đêm trước đêm Giáng sinh nhé. Và các từ khóa này thì nằm ở trong câu sau đây. On Christmas Eve, the trains and buses are crowded with people traveling from all parts of the country to be home for Christmas. Trong bài, bài đọc thì lại nói rằng là vào đêm trước đêm Giáng sinh thì các con tàu và xe buýt thì rất là đông người đúng không nào? Chật ních người đến từ mọi miền đất nước để về nhà vào dịp Giáng sinh. Vậy thì đây là hai thông tin trái ngược với nhau. Do đó câu số 3 là một câu false, một câu sai. Rất là đông chứ không phải là em trẻ, là trống không, không có người. Number 4. Câu số 4. Colored lights are also decorated at homes. Nhưng ánh đèn nhiều màu sắc cũng được trang trí cả ở bên trong nhà nữa. Ta sẽ đi tìm lại từ khóa colored lights, decorate và homes nhé. Và các từ khóa này nằm ở trong câu. In the homes, there is a great air of expectation trong nhà thì có một cái bầu không khí tuyệt vời của sự đón chờ. The children are also decorating the house with colored lights. Trẻ em thì trang trí nhà với ánh đèn nhiều màu sắc. Vậy ánh đèn nhiều màu sắc được trang trí trong nhà là hoàn toàn trùng khớp với thông tin mà bài đọc đưa ra đúng không nào? Do đó đây là một câu true, một câu đúng. Number 5. Christmas cards only have wishes for Christmas. Các tấm thiệp Giáng sinh thì chỉ có lời chúc cho Giáng sinh thôi. Ta sẽ đi tìm lại thông tin có nhắc tới Christmas cards để xem là trên các tấm thiệp này thì có lời chúc như thế nào nhé. Có đúng là chỉ có lời chúc dành cho Giáng sinh không thôi? Không. Và Christmas cards được nhắc tới trong câu sau đây. Family members put Christmas cards with the words Merry Christmas to you or wishing you a Merry Christmas and prosperous New Year, or with the compliments of the season. Các thành viên trong gia đình thì đặt những tấm thiệp Giáng sinh với các dòng chữ là chúc mừng Giáng sinh tốt lành này hay là chúc mừng Giáng sinh tốt lành và một năm mới thịnh vượng. Vậy đọc đến đây thì chúng ta biết là câu số 5 là câu false, câu sai rồi đúng không? Bởi vì là trong các lời chúc thì không chỉ có lời chúc Giáng sinh mà còn có lời chúc năm mới nữa bởi vì dịp Giáng sinh và dịp năm mới là đi cùng với nhau, đi liền nhau. Dạ, cho nên đây là một câu sai. False. Number six Câu số 6. Turkey and pudding are traditional food at Christmas. Gà Tây và bánh pudding là những món ăn truyền thống vào dịp Christmas. Ta sẽ đi tìm lại từ khóa turkey and pudding và fruit. Từ khóa này nằm ở trong câu nói về à, việc chuẩn bị, việc nấu ăn của các bà mẹ trong nhà đúng không nào? Yes, và nó nằm ở trong vế thứ hai của câu. Cooking special food like Christmas turkey, pudding and cake. Nấu những món ăn đặc biệt như là gà tây này hay là bánh pudding và bánh ngọt nữa. Vậy chúng ta có special food. Những món ăn này thì được gọi là special food. Và special food chính là traditional food. Do đó thì câu số 6 là một câu true, một câu đúng nhưng món ăn đặc biệt thì cũng có nghĩa là những món ăn truyền thống trong dịp Giáng sinh. Now number 7, câu số 7. Là một câu nói về carol singers. The carol singers collect money for themselves. Những ca sĩ hát bài hát Giáng sinh thì à, thu tiền cho bản thân họ. Ta sẽ đi tìm lại thông tin có nói tới carol singer và việc collect money để xem là mục đích của họ là gì và có phải là cho bản thân mình hay không? Và các từ khóa này thì nằm ở trong đoạn sau đây. Uh, in small towns and villages, one may still see carol singers. <laughs> và sau đó thì họ có nhắc tới việc collect money ở câu They collect money in a Christmas box. The money collected is to help old people. Họ thì thu tiền trong một chiếc hộp Giáng sinh và số tiền thu được là để giúp đỡ những người lớn tuổi. Vậy thì mục đích của họ là để giúp đỡ người khác đúng không? Chứ không phải là cho bản thân mình, themselves. Do đó câu số 7 là một câu false, một câu sai. Và từ đó thì chúng ta cũng sẽ có thể suy ra được câu số 8. The money collected is used for a good will. Là số tiền thu được là được dùng cho mục đích tốt. Vậy đây chính là một câu True, it's true là một câu đúng đúng không nào? Bởi vì số tiền thu được là để giúp đỡ người lớn tuổi. Sau đó thì câu số 8 là một câu đúng. Ok, now exercise 10, chúng ta cùng chuyển sang bài số 10 nhé. Rewrite these sentences using must, mustn't, should or shouldn't. Bài số 10 là một bài viết lại câu. Và cụ thể thì các em sẽ phải viết lại câu sử dụng một trong bốn từ sau đây. Must, mustn't, or should, shouldn't. Chúng ta sẽ sử dụng must, mustn't đối với những câu à, yêu cầu này, ra lệnh này. Ai đó phải làm gì, à, ai đó cần thiết phải làm gì đó này, hay là ai đó không được phép làm gì. Thì các em dùng must và mustn't. Còn chúng ta sẽ sử dụng should, shouldn't, nên và không nên trong những câu đưa ra lời khuyên. Vậy chúng mình sẽ cùng xem từng câu một thì các em nên sử dụng từ nào trong bốn từ sau đây nhé. Number one, Parking in this street is not allowed. Allowed là cho phép. Parking in this street is not allowed là đỗ xe ở con phố này thì không được cho phép, tức là bạn. You. Bạn không được phép đỗ xe ở con phố này đúng không? You mustn't. You mustn't park in this street. Và có một lưu ý nữa đó là sau các từ must mustn't, should và shouldn't thì động từ của chúng mình luôn ở dạng nguyên thể và không chia thêm cái gì nhé. You mustn't park in the street. Bạn không nên đỗ xe ở khu phố này. Động từ park đứng đằng sau mustn't sẽ ở dạng nguyên thể. Number two, tương tự như vậy. It's not a good idea to swim right after a meal. It's not a good idea to swim right after a meal. Không phải là một ý kiến hay khi mà đi bơi ngay sau bữa ăn. Ở đây thì tác giả có nói, có sử dụng cụm từ là It's not a good idea, không phải là một ý kiến hay. Vậy ở đây tác giả đang muốn à, đưa ra yêu cầu bắt ai đó làm gì hay chỉ đơn giản là đưa ra một lời khuyên mà thôi. Yes, đây rõ ràng là một lời khuyên đúng không nào? Bạn không nên bơi ngay sau khi khi ăn chứ không đến mức nghiêm trọng là chúng ta phải sử dụng mustn't là bạn không được phép. Yes, so you shouldn't swim right after a meal. You shouldn't swim right after a meal. Và động từ swim đứng đằng sau shouldn't nên ở dạng nguyên thể. Number three câu số 3. It's really important to take this medicine three times a day. Rất là quan trọng uống cái thuốc uống thuốc này 3 lần trong một ngày. Tức là bạn, you, like. Ở trong câu số 3 thì tác giả có sử dụng cụm từ It's really important. Rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Vậy đây có chỉ đơn giản là một câu lời khuyên thông thường hay không? Hay là một câu yêu cầu, một câu bắt buộc? Ai đó phải làm gì? Ai đó cần thiết phải làm gì? Đáp án của các em sẽ là Yes, trong câu này thì sẽ hợp lý hơn nếu như chúng ta sử dụng must, đúng không nào? Rất là quan trọng, phải uống thuốc này 3 lần một ngày, tức là bạn phải uống thuốc này 3 lần một ngày. You must take this medicine 3 times a day. Và động từ take đứng đằng sau must ở dạng nguyên thể nhé. Number 4, câu số 4. It's a good idea to listen to the weather forecast before going camping you like Là một ý kiến hay khi mà nghe trước dự báo thời tiết trước khi chúng ta đi cắm trại. Chúng mình có từ weather forecast là bản tin dự báo thời tiết. Và tác giả có nói it's a good idea là một ý kiến hay là phải nghe dự báo thời tiết trước khi đi cắm trại. Và đây sẽ là chúng ta sẽ dùng must, mustn't hay là should, shouldn't trong câu biết lại của câu số 4. It's a good idea để, để nói về lời khuyên đúng không nào? Một ý kiến hay, do đó chúng ta dùng should mà thôi. You should listen to the weather forecast before going camping. Bạn nên nghe à, bản tin dự báo thời tiết trước khi đi cắm trại. Động từ listen đằng sau should ở dạng nguyên thể. Number 5. It's good for you to take exercise every day. It's good for you to take exercise every day. Rất là tốt cho bạn khi mà tập thể dục mỗi ngày. Ta có take exercise là tập thể dục. Tập thể dục thì rất là tốt cho bạn. Đây là một lời khuyên hay là một yêu cầu đưa ra. Yes, đây là một câu khuyên nhủ đúng không nào? Bạn nên tập thể dục mỗi ngày. You You should take exercise every day. Number six. It's very important not to drink the water there. It will make you ill. You line. Rất là quan trọng, không được uống nước ở đó, nó sẽ khiến cho bạn bị ốm. Ở trong câu số 6, tác giả có sử dụng cụm từ It's very important, vô cùng quan trọng, rất chi là quan trọng. Không được uống nước ở đó. Vậy đây có đơn giản chỉ là một lời khuyên hay không? Câu số 6 này chính là một câu yêu cầu đúng không nào? Không được uống nước ở đó bởi vì uống thì nó sẽ làm cho bạn bị bị ốm. Vậy chúng ta sẽ biết lại câu này. You mustn't, you mustn't drink the water there. It will make you ill. Bạn không được phép uống nước ở đó nhé. Nó sẽ khiến cho bạn bị ốm. Alright, number 7. It's not good to eat lots of sweets. So you like. Sẽ không tốt nếu ăn quá nhiều đồ ngọt, tức là bạn. Câu này là một câu lời khuyên hay là một câu yêu cầu, giá lệnh. It's not good, không tốt. Đây chỉ là lời khuyên thôi đúng không nào? Tức là bạn không nên ăn quá nhiều đồ ngọt. You shouldn't eat lots of sweets. Bạn không nên ăn quá nhiều đồ ngọt. Động từ eat ở dạng nguyên thể khi đứng sau shouldn't nhé. À, câu số 7 này thì cũng chưa có mức độ quá là nghiêm trọng đến mức mà ta phải sử dụng mustn't là bạn không được phép ăn đồ ngọt. Nên các chỉ cần dùng shouldn't thôi. Number 8. It's against the rules to use your mobile phone in class. Rules là nguyên tắc, luật lệ trong lớp. Against là trái, against the rules là trái quy định. It's against the rules to use your mobile phone in class sử tức là sẽ là trái quy định nếu như bạn sử dụng điện thoại trong lớp sử dụng điện thoại trong lớp chính là trái quy định vậy tức là bạn không được phép sử dụng điện thoại di động trong lớp đúng không nào you mustn't you mustn't use your mobile phone in class động từ use sử dụng đứng sau mustn't ở dạng nguyên thể nhé Alright, now let's move on. Exercise 11. Chúng ta chuyển sang bài số 11. Write the second sentence using should or shouldn't and the words given. Bài số 11 là bài chúng ta sẽ phải hoàn thành câu số 2 um, mà đề bài đưa ra. Các em sẽ sử dụng should hoặc là shouldn't dựa vào các từ gợi ý và dựa vào câu thứ nhất. Ok, vậy bài số 11 này thì đơn giản hơn so với bài trước là ta không cần phải cân nhắc giữa should, shouldn't với must và mustn't nữa mà các em chỉ cần sử dụng hoặc là should hoặc là shouldn't mà thôi. Vậy ta cùng xem là ở trong mỗi câu thì đề bài muốn đưa ra lời khuyên gì nhé. Number one, it's past the children bedtime. They be in bed. Past ở đây là quá, đi qua, vượt quá. It's past the children bedtime. Đã qua thời gian, đã quá thời gian ngủ của lũ trẻ rồi. Chúng nên đi ngủ đúng không nào? They should be in bed. They should be in bed. Chúng nên đi ngủ rồi. Vậy tương tự như thế, các em hãy cùng xem là trong các câu sau, các câu tiếp theo chúng mình sẽ nên đưa ra lời khuyên là should hay là shouldn't nhé. We are in the library, so we talk too loudly. We are in the library, we We shouldn't talk too loudly. Chúng mình đang ở trong thư viện, chúng mình không nên nói quá là to. Number three, can't they see the no smoking sign? They smoke in here. Can't they see the no smoking sign? They smoke in here. They shouldn't smoke in here. Họ có thể thấy tấm biển no smoking là không hút thuốc không? Họ không nên hút thuốc ở đây. Number four, these windows are so dirty You clean them more often. These windows are so dirty, you. You should clean them more often. Những cái cánh những cái cánh cửa sổ này thì quá là bẩn, bạn nên làm sạch chúng thường xuyên hơn, đúng không nào? Number five, I think it's going to rain. We take our umbrellas. I think It's going to rain. So we we should take our umbrellas. Mình nghĩ là trời sắp mưa rồi, chúng ta nên mang theo ô. Alright, now let's move on. Exercise number 12. Và chúng mình cùng chuyển sang bài số 12 nhé. Make questions for the underlined words. Bài số 12 là bài đặt câu hỏi cho từ gạch chân. Ok, vậy trước khi chúng ta cùng làm bài số 12 này thì các em hãy cùng cô ôn lại cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh ấy. Ok. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng liệt kê lại các từ để hỏi thông dụng và mình hay gặp trong tiếng Anh là gì. Trong tiếng Anh thì chúng ta có rất nhiều các từ để hỏi đúng không nào? Ví dụ như là what or which có nghĩa là cái gì này hay là làm gì này để hỏi cho con vật này, hỏi cho đồ vật, hỏi cho hành động. What, which. Chúng ta có who. Who là ai để họ cho người. Chúng ta có when. When khi nào được dùng để hỏi cho thời gian, thời điểm. Chúng ta có where. Where ở đâu này được dùng để hỏi cho địa điểm hay là nơi trốn. Chúng ta có how như thế nào này được dùng để hỏi cho cách thức này, phương tiện này hay là mô tả tính cách này, vân vân. Và chúng ta có how đi với rất là nhiều các danh tính từ ở đằng sau để hỏi cụ thể. Ví dụ như ta có how many or how much. Chính là hỏi cho số lượng đúng không nào? Bao nhiêu? Hay mình có how old. How old là bao nhiêu tuổi, hỏi về tuổi hay chúng mình có how long how long long là dài how long là họ cho độ dài họ cho độ dài có thể là độ dài của một đồ vật hoặc là có thể là độ dài của thời gian how long bao lâu hoặc là dài bao nhiêu hay chúng ta có how far far là xa how far là hỏi về khoảng cách cách bao xa hay chúng ta có why Why? Tại sao? Why là họ cho lý do, họ cho because. Đúng không nào? Họ cho các lý do. Vậy thì việc đầu tiên kem cần làm khi đặt một câu hỏi chính là xác định được từ để hỏi là gì. Sau đó thì chúng ta sẽ chia ra làm hai trường hợp nhé. Trường hợp thứ nhất là trong câu có dùng to be. Và trường hợp thứ hai là trong câu không có to be và lại có động từ. Trường thứ hai là có động từ mà không có to be nhé. Vậy tại sao ta phải chia ra làm hai cột như vậy? Đó là bởi vì to be và động từ bình thường thì không đi được với nhau. Cho nên chúng ta sẽ phải chia ra làm hai cột như vậy. Vì câu hỏi ở trong mỗi trường hợp thì nó sẽ khác nhau, có cấu trúc khác nhau nên ta phải chia ra à, hai trường hợp riêng biệt. À, đối với to be, trong câu mà có sử dụng to be thì rất là đơn giản. Đầu tiên các em xác định được từ để hỏi là từ gì trong số các từ ở trên này. Sau đó, sau khi xác định được, được từ để hỏi rồi, thì chúng ta dùng luôn to be ở trong câu. Và sau to be chính là chủ ngữ và phần còn lại của câu. Yes. Còn đối với một câu có dùng động từ mà không dùng to be thì sẽ hơi phức tạp hơn một chút. Đó là chúng ta xác định được từ để hỏi rồi. Thì bởi vì có động từ mà nên là sau từ để hỏi ta cần một trợ động từ một trợ động từ. Trợ động từ này có thể là trợ động từ này thì sẽ phụ thuộc vào thì của câu. Ví dụ như nếu như động từ um, đang trong câu đang được chia ở thì hiện tại đơn thì trợ động từ phải là do hoặc là does đúng không nào? Nếu như trong câu động từ thì quá khứ thì trợ động từ phải là did. Nếu như trong câu động từ thì tương lai thì trợ động từ sẽ là will. Nếu như trong câu có sử dụng should thì động trợ động từ sẽ là chính là should luôn. Tương tự, trong câu có dùng must thì trợ động từ chính là must luôn. Hay trong câu có dùng can thì trợ động từ chính là can luôn này. Và sau trợ động từ rồi thì mới đến chủ ngữ của câu và rồi mới đến động từ chính trong câu. Động từ chính trong câu lúc này thì bởi vì các thấy là đã có trợ động từ ở phía trước, đã chia theo thời gian rồi cho nên động từ ở đây chúng mình để ở dạng nguyên thể không chia, không thay đổi gì cả. Và sau đó là phần còn lại của câu. Ok. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng áp dụng các công thức này cho phần bài tập số 12 nhé. Now number one, câu số 1. The Vietnamese celebrate Tet between late January and early February. Người Việt Nam thì đón Tết vào giữa từ cuối tháng 1 cho đến đầu tháng 2. Và phần các em cần đặt đặt câu hỏi ở trong câu số 1 là between late January and early February là giữa cuối tháng 1 và đầu tháng 2. Câu số 1 này, vậy phần gạch chân này chính là hỏi cho thời điểm đúng không nào? Thời điểm khi nào? Vậy để hỏi cho thời điểm khi nào, các em sẽ chọn từ để hỏi nào trong số các từ để hỏi này? họ cho khi nào, họ cho thời gian, họ cho thời điểm, chúng ta sẽ sử dụng. Yes, when, khi nào. Tiếp theo ta sẽ xác định câu số 1 dùng to be hay là dùng động từ. Ở đây có dùng celebrate, động từ celebrate tổ chức đúng không nào? Đón, celebrate Tết, đón Tết. Và trong câu 1 thì không hề có xuất hiện to be. Do đó thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc của verb. Chúng mình có when và xác định được từ để hỏi là when rồi này khi nào và sau đó ta phải đi tìm trợ động từ trong câu thì kem thấy rằng là trong câu số 1 động từ celebrate ở đây được chia ở thì hiện tại đơn đúng không nào nó được giữ nguyên ở thì hiện tại đơn vậy thì trợ động từ sẽ phải là do hoặc là does đối với thì hiện tại đơn chủ ngữ trong câu là the Vietnamese người Việt Nam người Việt Nam là một danh từ số số nhiều đúng không? Sau đó thì trợ động từ sẽ phải là do, when do. Và chủ ngữ thì chính là the Vietnamese. When do the Vietnamese celebrate Tet? Khi nào thì người Việt Nam tổ chức Tết đúng không nào? Celebrate Tet. When do the Vietnamese celebrate Tet? Khi nào thì người Việt Nam tổ chức đón, đón Tết? Và các lưu ý một điều đó là phần được gạch chân sẽ không bao giờ xuất hiện trong câu hỏi. Tại vì phần được gạch chân chính là câu trả lời mà. Do đó thì nó sẽ không thể xuất hiện ở trong câu hỏi nhé. Và câu trả lời cho câu hỏi này chính là Between late January and early February. Là ở giữa của tháng 1 và đầu tháng 2. Chúng ta cùng chuyển sang câu số 2 nhé. Number 2. Tết lasts 10 days. Tết lasts 10 days. Tết kéo dài trong vòng 10 ngày. Và từ mà các em cần phải hỏi ở đây là 10 days, 10 ngày. 10 days là một khoảng thời gian đúng không nào? Vậy để hỏi cho khoảng thời gian bao lâu thì chúng ta sẽ sử dụng từ để hỏi nào trong số các từ để hỏi mà mình đã liệt kê ở đầu bài. Bao lâu hỏi cho khoảng thời gian chúng mình dùng. How how long, bao lâu đúng không nào? Tiếp theo câu số 2 này là câu có dùng to be hay là câu có dùng verb? Yes, trong câu số 2 các em có thể thấy là có động từ last, động từ kéo dài và không có to be nào cả. Do đó thì chúng ta sẽ áp dụng công thức đối với đặt câu hỏi cho verb. Từ để hỏi là how long. Đúng không nào? Sau how long ta cần tìm một trợ động từ. Các em thấy last ở đây được chia thêm s ở phía sau. Vậy chúng ta biết rằng Câu này được chia ở thì hiện tại đơn. Và đối với hiện tại đơn thì trợ động từ là do hoặc là does. Chủ ngữ ở đây là attached. Dịp Tết thì chỉ có một dịp Tết thôi, chúng ta không có hai dịp Tết trong năm. Do đó thì một là số ít nên kem phải chọn trợ động từ does. How long does? Chủ ngữ ở đây chính là Ted. How long does Ted last? How long does Ted last? Tết sẽ kéo dài trong bao lâu? Và kem lưu ý là phần gạch chân sẽ không bao giờ xuất hiện trong câu hỏi nhé. Bởi vì phần gạch chân là câu trả lời mà. How long does Ted last? Tết kéo dài trong bao lâu? Câu trả lời sẽ là 10 days, 10 ngày. Now number 3. Before Tet, people should clean and decorate their house, their houses. Trước Tết mọi người nên um, dọn dẹp này và trang trí nhà cửa và phần mà game cần đặt câu hỏi cho câu số 3 chính là clean and decorate their houses là dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Vậy chúng mình sẽ phải đặt câu hỏi cho hành động đúng không nào? Làm gì? Vậy đặt câu hỏi làm gì thì chúng ta sẽ sử dụng từ để hỏi nào trong số các từ để hỏi sau đây. Đặt câu hỏi làm gì? Chúng mình sẽ sử dụng từ để hỏi What, very good, what, cái gì hay là làm gì? ta đã xác định được từ để hỏi là what rồi thì trong câu số 3 dùng to be hay là dùng động từ? Chúng ta thấy câu số 3 có sử dụng động từ clean này, decorate này, có dùng should này đúng không? Không hề có to be. Do đó thì chúng ta sẽ áp dụng công thức với verb nhé. Watch. Ok, trợ động từ trong câu này. Câu số 3 có sử dụng should. Vậy trợ động từ ở đây chính là should luôn. What should the people the people mọi người nên làm gì trước Tết đúng không nào? What should people do before Tet? What should people do before Tet? What should people do before Tet? Mọi người nên làm gì trước Tết? Và câu trả lời sẽ là clean and decorate the houses là dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Number four. My family usually goes to pagodas on the first day of Tet. Gia đình mình thường đến chùa vào ngày đầu tiên của năm mới. Và từ khóa ở đây chính là to pagodas. Các cần đặt câu hỏi cho to pagodas, đến chùa. Vậy thì để đặt câu hỏi cho mục phần to pagodas, chúng ta sẽ phải đặt câu hỏi là đến đâu đúng không nào? Tới đâu? Vậy hỏi đến đâu tới đâu hỏi chọn địa điểm thì các em sẽ sử dụng từ để hỏi nào trong số các từ để hỏi trên bảng. Chúng mình sẽ sử dụng từ để hỏi. Very good. Where? Where? Ở đâu hay là đi đâu, tới đâu? Where? Tiếp theo câu số 4 có dùng to be hay là có dùng verb? Câu số 4 là câu có động từ đúng không nào? Động từ goes, đi. Và goes ở đây là ở thí chia thêm đuôi yes. Tức là câu số 4 đang được chia thì hiện tại đơn. Yes. Vậy chúng ta xác định được từ để hỏi là where. Where. Và trợ động từ trong câu này sẽ là do hoặc là does. Vậy do hay does ta cùng nhìn vào chủ ngữ my family là gia đình. Ở đây là nhắc tới một gia đình thôi đúng không nào? Gia đình của mình. Vậy gia đình một gia đình số ít chúng ta dùng trợ động từ does. Where does gia đình của bạn sẽ đi đâu trong ngày đầu năm mới đúng không? Câu trả lời là gia đình của tôi, vậy câu hỏi phải là gia đình của bạn. Where does your family? Go on the first day of Tet. Where does your family usually go on the first day of Tet? Gia đình của bạn thì thường đi đâu vào ngày đầu năm mới? Động từ chính trong câu chính là động từ go. Và kem lưu ý là go vì nó vì chúng mình đã có trợ động từ ở đằng trước là does tức là do được chia thêm đuôi es rồi nên là go ở đằng sau ở dạng nguyên thể không chia nhé. Where does your family usually go on the first day of Tet? Và câu trả lời sẽ là to pagodas đi tới chùa, đúng không nào? Now, number five, chúng ta cùng chuyển sang câu số 5 nhé. We will visit our relatives on the second day of Tet. Chúng mình sẽ đến thăm à, người thân vào ngày mùng 2 Tết. The second day of Tet. Và chúng ta cần phải đặt câu hỏi cho on the second day of Tet. Vào ngày mùng 2 Tết. Vậy đặt câu hỏi cho cho vế là vào ngày mùng 2 Tết, tức là ta sẽ đặt câu hỏi cho thời gian và thời điểm đúng không nào? Khi nào? Vậy đâu là từ để hỏi khi nào? Hỏi về thời gian và thời điểm. Đó chính là when. Very good. Câu số 5 có sử dụng to be hay là sử dụng động từ? Câu số 5 có sử dụng động từ visit đúng không? Là tới thăm và không có to be. Do đó chúng ta sẽ sử dụng công thức cho verb when. When sau đó là trợ động từ. Câu số 5 đang được chia ở thí tương lai đơn và có dùng will. Do đó thì trợ động từ ở đây cũng chính là will luôn. When will à, visit. Chúng mình sẽ tới thăm họ hàng vào ngày mùng 2 Tết là câu trả lời. Vậy câu hỏi phải là các bạn sẽ làm gì vào ngày mùng 2 Tết đúng không nào? So when will you visit uh, your relatives. When will you visit your relatives? Khi nào thì bạn sẽ tới thăm họ hàng? Và câu trả lời sẽ là on the second day of Tet, vào ngày mùng 2 Tết. Alright, chúng ta cùng chuyển sang câu số 6. People shouldn't eat duck meat at Tet because it brings unluckiness. Mọi người không nên ăn thịt vịt vào dịp Tết bởi vì nó sẽ mang tới những điều không may mắn. Ta có duck meat là thịt vịt. Và ở đây trong câu số 6 này thì kem sẽ phải đặt câu hỏi cho vế because it brings unluckiness bởi vì nó mang lại những điều không may mắn. Vậy để đặt câu hỏi cho vế because bởi vì thì ta sẽ phải dùng từ để hỏi nào? Bởi vì là đang nói tới lý do đúng không? Vậy đặt câu hỏi cho lý do thì ta sử dụng từ để hỏi. Why? Very good. Tại sao? Why? Chúng ta sẽ sử dụng từ để hỏi why trong câu số 6 này. Tiếp theo câu số 6 này là câu có sử dụng to be hay là câu có sử dụng động từ. Các em thấy rằng câu số 6 có dùng động từ đúng không? Đó là it và có dùng shouldn't, không hề có to be ở đây. Cho nên câu số 6 chúng ta lại sử dụng cấu trúc với verb. Alright, chúng mình đã có từ để hỏi là why rồi. Why? Tại sao? Sau đó là một trợ động từ. Câu số 6 sử dụng shouldn't. Do đó thì trợ động từ ở đây cũng chính là shouldn't luôn. Why shouldn't? Chủ ngữ là people, đúng không nào? People. Và động từ chính trong câu là eat. Okay, so why shouldn't people eat Duck meat at Tet. Tại sao mọi người không nên ăn thịt vịt vào dịp vào dịp Tết? Và câu trả lời sẽ là because it brings unluckiness, vì nó mang lại những điều không may mắn. Okay. Now let's move on number 7, câu số 7. My mother buys three apricot blossoms for Tet. Mẹ mình mua 3 cành hoa mai cho dịp Tết. Và kem sẽ đặt đặt câu hỏi cho three, số 3. Vậy 3 là câu hỏi về số lượng đúng không nào? Bao nhiêu? Thế muốn hỏi về số lượng bao nhiêu thì các em sẽ sử dụng từ để hỏi nào trong số các từ để hỏi ở trên bảng. Hỏi về số lượng chúng mình sẽ sử dụng từ để hỏi. Yes, how many? Chúng ta dùng how many khi danh từ mà các em hỏi là danh từ đếm được và ta dùng how much khi danh từ mà các em muốn nhắc tới là danh từ không đếm được. Cụ thể đây, danh từ của chúng mình là apricot blossoms, cành hoa mai là một danh từ đếm được. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng how, how many, yes. How many, câu số 7 là câu có dùng to be hay là có dùng động từ. Câu số 7 có sử dụng động từ buys, mua đúng không nào, không có to be. Động từ buys được chia thêm s ở đằng sau. Vậy cái biết đây là động từ ở thì hiện tại đơn, yes. Alright, bây giờ chúng ta sẽ cùng áp dụng công thức cho verb với verb cho câu số 7 nhé. How many? Chúng ta đã xác định được từ để hỏi là how many. Và trợ động từ ở đây là do hoặc là does. Vì câu số 7 là câu ở thì hiện tại đơn. Chủ ngữ là my mother, mẹ của mình là ngôi thứ ba số. Rồi so it, sau đó các em sẽ sử dụng trợ động từ does. How many? Um, cụ thể thì how many, bao nhiêu cái gì Cụ thể ở đây là chúng ta muốn hỏi về số lượng của cành hoa mai đúng không nào? Bao nhiêu cành hoa mai? Vậy chúng ta phải nói how many apricot blossoms. How many apricot blossoms? Rồi sau đó mới là một trợ động từ does. Your mother Và tiếp theo là động từ chính trong câu buy. Mẹ của bạn mua bao nhiêu cành hoa mai? How many apricot blossoms does your mother buy for Tet Mẹ bạn mua bao nhiêu cành hoa mai cho dịp Tết? Và câu trả lời sẽ là 3, 3, 3 cành hoa mai. Alright, vậy thì câu số 7 này cũng chính là câu cuối cùng kết thúc đề kiểm tra của bài số 6 ngày hôm nay của chúng mình. Và cũng là câu cuối cùng kết thúc bài số 6 là bài cuối cùng trong à, chương trình tiếng Anh học kỳ 1 của lớp 6. Và cô hy vọng là với những kiến thức mà cô và Toliha đã mang lại cho các em thì các em sẽ đạt được những kết quả tốt nhất trong học tập ở trên lớp. Chúc các em học tốt. Now, goodbye.